lấy đà tiếp để vỗ ở chế đó là sang tay rồi đối với chân thì mọi người sẽ mở chân trái ra ngoài mở chân trái thu về với chân khi người vung tay xuống thì mới xin dậm chân trái lên hai chân trùng lấy gà để bật thẳng chân phải ra ngoài ok sau đó khi tay chỉ lên thì mới đưa thẳng chân phải lên dậm chân xuống rồi thử lại nhá mở đóng mở cao tay phải ở phía thấp hơn giúp cho mình chân trái chân phải lên cao này đồng thời người chế tập cách tiếp theo đây nhá và nhìn năm này chóng này rồi sau đó người có chân trái sang ngang đồng thời mở ra và dán tay như thế này mở và mở đồng thời đi xuống đi xuống đi xuống rồi khép còn chân ha có chân trái sang này mở và thêm sóng đi xuống đi xuống ở ờ, ghế xuống đến đất thì mọi người sẽ đẩy người ra phía phải lên hông cho mình hai lần bên trái đồng thời tay hơi lên cho bên trái để bạn ha hai lần thông tiếp theo đổ người sang trái này đến lượt thông em và thông em sau đó mọi người về chân lắc đá phải lên em em tiếp theo bật dập hai chân về đồng thời tay bật lên thì người mọi người cũng nhún và để lên sau đó là chìm xuống sau đó này tay xoay ra ngoài và xoay ra ngoài ok thì đồng thời người sẽ mở chân phải ra ngoài và ngoài và chân của người sẽ cao dần lên tiếp theo hai tay để sau sau này xoay vào xoay cổ tay vào trong ta lần đồng thời lùi chân phải xuống một hai ba tiếp theo mình để trái lên và về dán như thế này ok chúng ta xong tất cả nhất bây giờ thì mình cùng đến nhịp và vào được các chậm nhá năm sáu và bảy và tám một hai ba bốn năm và sáu bảy và tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám và một hai và ba bốn năm sáu và bảy tám một hai và ba và bốn năm sáu bảy tám và chế về 5 6 về 7 và 8 bật 1 đuổi theo như thế này đá chân hai lần lần thứ nhất đầu mình sẽ cúi lên lần thứ hai đầu mình sẽ ngửa lên sau đó này đổ người lên trước tay mọi người đặt về phía ngực hơi này ha sau đó mọi người sẽ mở cổ tay ra ở kế đồng thời lắc hông lên thì mình la không cứ lắc cái điện là bên này là tương tự mình lại lên không. ok đến lần thứ hai thì mình sẽ đẩy hông ra sau và ngồi mình đặt tay lên trước ok sau đó lùi vào chân phải lùi vào chân trái và tay phải của mình tiếp theo rút chân trái tay hất lên đặt chân xuống lấy đà núi bật lên và để lông lên ok là đàn này nhé, lùi vào chân trái này lùi ôm đặt nhá đặt như thế này dùng cho mình vào chân phải trước nhá chân trong một bốn hai ba lần thứ tư thì đặt chân trong trước lên 4 và 5 Getting all my money some money All this so yummy, yeah some money Dropping all my money Drop some money All this life so yummy